Mình chỉ là kẻ đơn phương Hết lòng hết dạ Đi thương một người Nhưng ngặt một nỗi buồn cười Người chỉ cảm động Chứ người không Đối với tao sầm không có xấu Trừ khi mà đi cướp để trộm rồi làm cái việc xấu xa gì đó mới gọi là xấu thôi. còn xong mình là nghệ thuật thời đại này 4.0 rồi thích cái gì cứ làm đời người sống có một lần thôi không làm là tiếc dữ lắm hiểu không ăn có thể nửa buổi ngủ có thể nửa giấc nhưng đừng bao giờ bán nửa đời mình cho một người vô nghĩa nó lúc khổ nhất hả lúc khó khăn nhất mới biết ai tốt với mình ai bên cạnh mình cái lúc còn thời á tôi nghĩ ai cũng tốt với tao chứ tại lúc đó ai cũng ngọt ngào với tao chứ bởi hết tiền là hết bạn hết tiền là hết thời không để làm gì học để có tương lai học để biết nghề không để tự có sự nghiệp không để mà mình về nhà mình còn phụ giúp cha mẹ mình là một thằng đàn ông á mà còn đi học tiền của cha của mẹ còn ăn bón tiền cha mẹ mà vẫn chơi bời thằng đàn ông không có tư cách em không có quyền can thiệp sâu vào cuộc sống của anh để nhắc cho em nhớ nhé em là bạn gái chứ không phải là vợ anh Đến một ngày mà anh phát giác ra yêu thích một người mà anh rất ghét Thì đoạn tình này mới là thẩm thiết nhất Nhưng mà tôi làm sao đi với một người mà tôi ghét nhất chứ hả Anh làm ơn nói lý do tôi nghe đi Làm ơn đi Khi yêu một người cần lý do hay sao Mình cứ đối đãi tốt với người ta Chân thành với người ta Người ta sẽ đối xử tốt với mình thôi làm sao để mình sống thanh thản mình sống tốt mà không làm buồn lòng người khác tiền là tiền là bậc tiền tức bậc rồi so tiền thuốc đo lòng người dạ. tiền nụ cười chúng sức thức kỷ tuổi già tiền cái đà danh vọng tiền cái lòng chi thân tiền cái công công lý tiền hết ý cuộc đời tình bạn nó là cái khăn lau mặt tình yêu nó là cái rẻ lau bàn người ta sẽ chỉ vứt cái khăn lau mặt làm rẻ lau bàn chứ không ai lấy rẻ lau bàn lên để lau mặt Em hát một câu được không? Nhiều câu cũng được Sao một người thú vị như em Lại chồng một đứa vô vị như anh bạn Có một số người Họ không làm gì mình hết Chỉ cần họ thở thôi là đã thấy ghét rồi Anh đã gặp trường hợp như vậy bao giờ chưa? Cũng có Đúng là luôn có một bạn không thích họ Nhưng chẳng một lý do cả Nên thích cũng như vậy Có một số người chỉ cần nhìn thôi là đã thấy thích rồi Chẳng cần lý do gì hết Ít Nụ cười ấy, nó rất là dễ Chúng ta có thể cười giả tạo cũng cười được bởi vì nụ cười là chúng ta thích nó là cơ ở miệng chúng ta cười nhưng nước mắt không phải chúng ta muốn khóc là khóc được nước mắt nó là cái sự trào ra khi cảm xúc nó chạm tới một điểm gì đấy của sự hạnh phúc hoặc là sự đau khổ nó là cái tự nhiên mà tạo hóa ban cho con người và nếu như chúng ta không khóc nữa thì chúng ta trở thành một cái người không cảm xúc Hôm này con nhớ đấy, nhớ đến lời mẹ chọn chồng ấy Thì không phải chỉ chọn có một mình chồng thôi đâu Còn phải mẹ chồng Rồi cả nhà chồng nữa Mà tốt nhất ấy Là chọn lấy nhà nào Thương mình lấy một tí Cho nó đỡ tủ thân con ạ chúng ta tầm tuổi này rồi mồm mẹ với nhau làm gì để cho phí thời gian đúng không cũng như là khoa trương hay là cười dối nhau làm gì cũng rất là mệt mỏi cái chân thành đặt hết mọi thứ trên bàn em như thế này anh như thế này chân thành rõ ràng thẳng thắn thì giúp mối quan hệ của chúng ta rất là bền lâu đam mê thì cũng phải có lúc vấp ngã rồi tự thấy mình chưa làm được thì rút ra kinh nghiệm đứng dậy và tiếp tục đi tiếp phải biết chấp nhận thất bại để mà thay đổi con cứ coi cuộc sống mình như một trận đấu quyền anh vậy thất bại không phải là lúc ngã xuống Mà thất bại chính là lúc chúng ta từ chối đứng lên một lần nữa Học cái gì á thì cái mục đích cuối cùng của con á cũng chỉ để kiếm tiền à Người giỏi á thì kiếm tiền bằng cái đầu Còn người ngu á thì phải chịu lao động bằng chân tay thôi